nó uống thuốc cũng thường xuyên mà trong gà nó ăn ít chứ một lần cái sức cái thao bự mà trắng vậy là nó ăn dạ. hết chứ giờ nó ăn miếng miếng bởi càng dạ. ngày càng xuống chứ không có thấy phát triển kêu nó ăn đại nó con ăn nổi ăn nổi rồi, còn sữa được uống được không con được. có sữa nãy con có mua sữa có, có uống sữa đồ được không chị có có ha dạ. nhớ chưa cởi khẩu trang ra luôn nè nhớ ai không Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn à. Hiện tại có mặt tại à, à, chùa Kim Phước Tự à, thuộc à, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì à, hôm nay thì à, Phước à, ghé lại đây để à, thăm chị Thơ. Và chắc có lẽ cô chú anh chị thì à, theo dõi kênh của Phước ở à, mấy năm trước, cách đây khoảng 2 năm rưỡi thì à, Phước có à, à đưa chị Thơ à, từ một uh, cô gái ở trong vườn nhãn bị bệnh uh, động kinh sau đó thì uh, đem về uh, nơi máy ấm ở trên này để uh, cu mang và tại đây thì nó sẽ có là ba khu uh, khu thứ nhất là khu ông khu bà và một khu cho các uh, trẻ mồ côi thì uh, chị thơ thì do là nữ nên sẽ được uh, đưa vào uh, khu khu bà đấy à, Phước đi cùng với Liêm biết chị thơ ờ, sao nữa này <laughs> là chị Lon lâu rồi mới nhớ biết chị thơ ờ, dạo này khỏe không ủa dạ con chào mà mấy bà ủa chị thơ đâu ta ủa chắc để để riêng trong đó luôn hả cô trời dạo này là đưa vô phòng đặc biệt luôn hả cô dạ cái cô giữ ở đây tên gì con quên rồi ta con dân hai dân con cô nước cô về à cái cô mà trước hơi mập mập quản lý hồi xưa hả cách đây hai năm mấy con có ghé đó dạ có mấy bà mà thì con còn nhớ có có nhiều bà con nhớ mặt <laughs> còn có nhiều bà thì chắc lạ mới mới mới ghé giờ giờ giờ là ai coi coi đây đây à, là khó à cô này phó hả dạ cô tên gì à con tiện xưng hô cô định ha dạ con xin phép quay à, phim à, ghi hình tí xíu ha để con về con đăng lên chẳng hạn để cho có nhiều cô chú anh chị á, ở bên nước ngoài hay mạnh thường quân á họ ờ, giúp phụ con là phước cần thơ <laughs> dạ à, à, con, lần con có xuống đây lần không đúng rồi con xuống lúc trước là lúc trời ơi con còn trẻ liêm cầm máy giùm anh để vô dắt chị thơ. dạ con quay không à có khi nào con đưa dạ <laughs> đây con có gửi ờ, mua bánh nè với lại ờ, sữa con để ở đây hỏi nó kinh giùm con nha để gửi cho mấy ờ, cụ ở đây dùng còn chị thơ ở đâu à cho con dạ con chào mấy bà thôi kệ để vô coi chị ở đâu đi vô liêm đi coi chị ở đâu và trong đây đi không có đâu chỉ ở trong phòng đặc biệt mà đi cứ từ từ vô trong đây nó còn ờ, rộng lắm dạ con chào ba dạ, dạ chào, ba <laughs> dạ dạ con chào bà chú đi đại tự nhiên à, dạ đưa vô phòng đặc biệt rồi ha nó giờ nó đi đâu có được nó đi lưỡng chuẩn đi phải có người kè nó rồi ờ, nó, nó đây đi được hoài giờ này bệnh nặng hơn hả ta wow. ủa ở đây sao nước nhẹp vậy ta mới vệ sinh hả à. nhớ em không phước nè phước nè chị thơ dạ biết còn nói chuyện được nói chuyện được không hả hỏi thiệt biết em không nhớ không lâu quá chắc quên rồi phải không hồi trước hai năm trước còn đeo kiến giờ hết đeo em phước nè cái này là cái micro đừng có dục cắn dục của em nha không được ừ. đây là chị thơ cô chú anh chị giờ là chắc nặng dữ lắm rồi hả ủa giờ là vệ sinh đồ là một chỗ gì luôn hả cô hay là vẫn có đi tới lui được không cô dạ là cô xích vô đây nè cô cô cô, cô xích đây đi sẵn rồi con nói chuyện tí xíu ha ờ, nó mặc tả rồi cái tay tả cho nó dạ rồi à, ấy thì à, dẫn nó xuống này dở cái này ra rồi dẫn nó xuống đây tắm rửa dạ, dạ. nó bị giật hoài luôn vậy đó dạ hồi đợt covid đợt vừa rồi ở đây mình à, chắc cũng an toàn hả cô dạ cũng ấy nó nhà ăn đầy đủ khi lúc đó là người ta tới người ta cho mạnh thường quân người ta cho đồ ăn này kia dạ rau cải rồi cũng đầy đủ ờ. không có thiếu món gì thịt cá rồi trời có gì ta cho nấy gì đó dạ còn giờ là chỉ uống thuốc uh, theo giờ hay sao nữa cô ừ, cũng như uh, ngày uống hai lần ngày uống hai lần ha sáng giờ uống mấy rồi giờ tối uống sáng uống rồi tối uống ừ, luôn sáng à, à, ăn sáng rồi cái uống dạ uống rồi cái bắt đầu à, tối rồi uống rồi đi ngủ dạ là bây giờ ừ. tần suất của chị bị giật nhiều hơn xưa lắm ừ, nó bị hoài vậy đó nó đi lúc trước nó đi nó còn cho nó không có nó còn đi được nó đi dạ. tuốt yeah. với tầm bình với á yeah. Dạ. đi cái đi phải lần này phải cô phải gọi ờ, chị phải đi lấy xe đi mướn xe đi Gước. kiếm kiếm xe rước ờ, nó về yeah. Dạ. cái hỏi gì đâu ạ à? con đi uh, mua cà phê con uống mua cà phê ha <laughs> ừ. rồi bên uh, gia đình uh, cậu mợ gì của chị bây giờ có ghé thăm không không không hả? Họ, đưa tới giờ là không có ai uh, điện yeah. hỏi thăm tiếng nào chứ đừng nói chỉ có thằng thiện thôi dạ Vâng. Ai? Sao? Năm rồi Nhớ em không? Hỏi thiệt, Phước nè Nhớ tụi em không? Chắc không nhớ rồi, lâu quá rồi Với lại hồi xưa con đeo kiến xưa khác bây giờ xưa khác, giờ hai năm mấy rồi lúc đầu mới đưa thì cũng có ghé tới lui dạo này phải con ghé lại ok ờ, rồi coi cô ờ, cúc coi quản ở đây hồi xưa cô kia là giờ bệnh nữa con ừ, bá bệnh nó đi về trong nhà bá sống à. nó mới đi về sáng dạ ừ bà cũng ở đây hả bà đi cô... đâu thì cô nhà cô thế bà Cổ là trưởng cô là phó dạ dạ vậy là mình à, coi quản à, khu bà hiện tại ở đây khu của mình đây là bao nhiêu bà rồi đó cô à, phải là 35 người 35 bà ờ, ừ, 36 ha? 36 36 dạ. người giờ là tắm rửa là chị cũng tắm rửa à, trong đây luôn ừ, cũng như vệ sinh là nó lết dạ. đây nó nước này hả nước đây rồi lết xuống tắm à có sẵn đây ca nước rồi luôn đó hả dạ nhiều nước lắm nè quay mày ờ, quay đây cameraman gì yếu quá quay máy ờ. à, máy người ta từ thiện à. dạ, máy xịt nè phải không cô ờ, à để xịt nước hả nền nhà rồi vậy đó rồi chị này sao mà chỉ nằm sấp không vậy cô ừ, dạ chị này cũng có có gia đình gì không bà tồn bà tồn hả cha mẹ đi uh, tại vì túng thiếu quá cha mẹ gửi đây đi à, qua lâm đồng lập nghiệp dạ yeah. cái khu này là gọi là khu đặc biệt hả con là rồi mấy cô đồ cũng ở trong đây luôn vậy luôn à. cô kia cũng như đi đứng không được đó. à đi đứng không được mình để cho cái uh, à, riêng ừ. vệ sinh rồi cũng dễ à tại cái khúc sau này là có nước nồi đồ vệ sinh đúng không ạ à? ừ, có đầy đủ rồi một ngày giờ là nếu mà thuốc đầy đủ thì chị thơ chị không có lên cơn hả con à, ừ cũng như bữa nào nó ăn được đó, nó ngủ dạ. được đó, thì nó không có bị dạ. mà nó ăn không được thì nó ngủ không được thì nó bị bị giật ngày hai ba lần dạ. nó lúc trước mà lúc tại có lạ lối gì không giật nó vướng tay vướng chân này tay chứ nó không lên ừ, nó lủi cái đội nó xuống nhìn nè đội mỗi lần nó tự nhiên không đóng cửa lại hợp cái nó đi dạ. đi mà nó bữa nó đi cái cô đi kiếm nó cái bắt đầu nó té mặt mày nó cứ bằng sình lầy không mà mà không nó nghe không có bị chảy máu chảy gì nên cũng đỡ hỏi uh, cưng đi đâu rồi thôi em đi mua cà phê em uống chị Lon thấy vậy mà còn khỏe ha cái chị mà ngồi trước cửa thấy vậy mà chỉ còn ra trước ngồi rồi được ha nó chứ nó chấp, chấp hành mà lệnh lắm đó nghe Nên lời hả không cho đi là không không đi đó còn Nguyên. thư là mà hả vượt ra thơ rồi. thơ ừ, thơ là vượt ra là đi liền <laughs> mình còn nhớ mình tên gì không chị nhớ mình tên gì không Nguyễn Nguyễn Thị Mộng Thơ phải không ờ. cũng giờ đi ờ, lúc trước đi vô trong tạm y tế tổng lãnh thuốc cho nó tới tháng này vô tổng lãnh cũng như tránh ta chuyển xuống ha dạ vô tổng lãnh gì cho nó mà chị cô thấy cái bệnh này ai cũng vậy này là chị là không có hết rồi phải không ta nó ừ. đâu có hết đâu vậy là bữa nay suốt đời luôn như cái bà ngồi xe lăn nó cũng vậy dạ. mập thì bự vậy mà là giật cái véo hay có chuyện cái nước dạ. miếng nước mồm nó sôi vậy bệnh cái này là không bao giờ ở đây mình à, nuôi dưỡng đó con, là tức là uh, những người mà chẳng hạn như cũng có con cái có con cái có gia đình gì họ cũng có gửi phải không à. hay là chẳng hạn thuộc dạng chẳng hạn như neo đơn được không cô hay là làm ờ. sao hay là làm sao mình cũng nuôi có gia đình à, rồi ta con ta đi làm á không ai chăm à. sóc á rồi người ta gửi đây à. rồi à, những người không có nhà cửa rồi bệnh hoạn người ta cũng nên gửi đây à. hoàn cảnh ha. rồi chẳng hạn như ở thì nào muốn rước về thì rước ừ, cũng như rước thì sư phụ cũng cho rước à. còn ở đây thì hả nếu ai không có gia đình thì chết thì sư phụ cũng lo đầy đủ lo đám rồi xong rồi thiêu ừ, rồi đem vô chùa luôn phải ừ, không ừ mạnh thường quân sư phụ là thầy bảy đó không ạ à? thầy bảy thầy bảy bởi hồi xưa là ta kêu là chùa thầy bảy đó à, giờ à. là người ta kêu, kêu là chùa kim phước à. cái địa chỉ của mình ở đây là thuộc uh, ấp gì xã gì đó con ấp hiệp quế xã hiệp đức ấp hiệp quế xã hiệp đức huyện uh, cai lậy của tỉnh, tỉnh tiền giang à. thì nãy con có để uh, sữa bánh đường trước đó uh, à. uh, có dịp con đi ngang qua lâu quá không ghé là chị thơ uh, sẵn rồi ghé qua đây rồi xem chỉ sao chung là tình hình bệnh hiện giờ là nặng hơn xưa thôi chứ nó không có hết ha không hết nó uống thuốc cũng thường xuyên mà trong giờ nó ăn ít chứ một lần hết sức ừ, cái thao bự mà trắng vậy là nó ăn dạ. hết chứ giờ nó ăn miếng miếng bởi vì càng dạ. ngày càng xuống chứ không có thấy phát triển kêu nó ăn đại nó con ăn nổi ăn nổi hả còn sữa được uống được không con được. có sữa nãy con có mua sữa có, có uống sữa rồi được không chị có có ha dạ. Nhớ, rồi. nhớ chưa cởi khẩu trang ra luôn nè nhớ ai ừ. không con cô chú đại yên không chú đại yên cái gì còn nhớ đó hay gì còn nhớ ha ừ. lúc trước kêu chú phước chú phước có nhớ không em kêu hả ờ lúc trước à. chị kêu em chú phước chú phước đó lúc còn ở nhà cậu ba đó em ghé em thăm chị đó lâu rồi quên rồi hai năm mấy rồi hết nhớ rồi còn nhớ thằng tài không dạ, tài của em mà em em tài thì nhớ ha tài là em của chị nhớ. Dạ. phước tài ờ, à, con có điện cho tài mà tài nói nói chung là giờ cuộc sống của nó chật vật lắm cô ơi chật vật lắm giống như kiểu như giờ là không cha không mẹ à. rồi uh, chị thì vậy nhà cửa thì không có nó kinh doanh cà phê cũng thất bại uh, kinh doanh giặt ủi cũng thất bại rồi rồi dịch này nọ nó rồi đi giao nước đá nói chung là làm đủ nghề chứ giờ nó đang làm đóng lao phong ờ, đi làm công cho ta thì nói thì chung là bữa hết bữa chúng thì mình đâu có cần mà lên xuống gì ví dụ như mình xin số điện thoại của ờ, ở đây à, hỏi thăm chị mình à, có gì đó có có có gửi lời hỏi thăm số điện thoại mà để chút xíu nữa rồi con xin lại cái số điện cô cô là người ở đây ha cô coi quản đây con xin số của cô luôn đi để à. chẳng hạn như khi mà con về á có à. cô chú mạnh thường quân nào á muốn gửi đồ đồ á thì như con xa con không có thời gian mà con đi ghé đây con cho trực tiếp cái số điện thoại của cô để dạ. liên hệ cô để uh, như chẳng hạn như họ hỗ trợ phụ được uh, chẳng hạn như người chút chút chung tay đó lo dạ. cho mấy cụ với lại uh, ở dạ. ở đây dạ với chị thơ chứ con thì uh, nhiều khi uh, gửi con thì xa quá tại con từ cần thơ con lên đây là ừ. bữa nay có dịp con cất nhà cho bà cụ trong kia rồi sẵn rồi con quẹo qua đây luôn con nhớ là ủa ghé đây tiền giang là gần chị thơ rồi nè, các nhà mà mạnh thường quân cho tài trợ đó em dạ mạnh thường quân tài trợ rồi con đứng ra con uh, dạ. hỗ trợ rồi uh, cất cho mấy cụ chẳng hạn như sửa sang rồi này nọ che nắng che mưa mà dạ. thường trời mấy cụ đó không có chịu đi <laughs> không có chịu đi vô máy ấm giống như là họ ở quen cái chỗ đó hồi xưa giờ mấy chục năm á ở ấp này ở ờ, gì gì b đó mỹ lợi b mỹ mỹ lợi b, mỹ lợi b. ấp mỹ lợi b huyện uh, ở dưới là cái bè, cái bè cái bè rồi đây chạy lên cây lậy là cũng hai chục cây thấy kế bên này quẹo qua sạch google thôi đi giờ mình ra đằng trước ha chị nghỉ ngơi nha ăn chị ăn cơm gì chưa cô ăn rồi rồi ha ừ. vậy em đi nha em đi nha chị thơ có cho bánh được gần có cho bánh chút nữa cô dạ. cô hà phải không cô cô định cô định cô hà là cô kia hả cô định cô dân kia cô dân à, đem đem bánh cho chị ha em đi nha rồi em chào chị luôn nha chị. Em chào chị luôn nha. Em chào mấy cô luôn nha. Để đi em ra ngoài em lấy rồi em đem vô cho chị luôn. Uống sữa ha. Uống sữa ha. Rồi con chào bà luôn nha. Chừng ờ, té nha. Dạ, con chào mấy bà. Ô Phật. <laughs> mua mấy cái giường này ở đây mình đặt hay sao ta cô định mà thấy nhìn nó chắc chắn quá ha nhìn gọn nữa giường của anh chùa hả dạ chiều thờ mọc đóng từng cái ha à, để con im hơi đi để uh, lấy uh, sữa lấy sữa ra đem vô cho bà rồi uống sữa liền rồi dạ có bệnh là hồi xưa giờ hồi xưa có bệnh dạ nhưng mà bây giờ đó là bây giờ nó nhiều hơn rồi đó dạ. cái micro là đứng quay nói chuyện với mấy còn không nữa đưa đây anh vô anh vô đi tôi à. quá trời luôn mấy thằng ra rồi này hay lấy bánh nữa ờ em đem uh... dạ để ngoài đây ờ, cho mấy cụ nữa để ờ, từ từ uống nhiều quá chổng chỉ uống không hết đâu nè sữa nè có khui có khui ghim vốn được không được được ha ừ. nè chị thơ nhìn lên đây nè em xin tấm hình nha nhìn cái nữa nè rồi mấy ờ, cô ở đây rồi em em đi em về nha có dịp em ghé nghe em thăm chị với thăm sẵn rồi thăm mấy à, cụ đây luôn nãy có sữa ngoài thì để chút xíu nữa rồi à, à cô định chia dạ yeah. đây thôi vậy con thì à, để để quên anh chào cái thì quên gửi cô định ít tiền để uh, cho cổ uh, có gì có mua gì đó cho mấy cô đây kệ tắt máy đi tắt máy đi tại cái này tiền của mình mình cho ừ, không cần thiết uh, phải phải đăng lên ừ. rồi vậy phước xin uh, chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha uh, và đây thì uh, có có dịp phước sẽ ghé lại uh, năm sau à, cô sẵn cô đọc số điện thoại luôn đi cô cho ừ, có để, để cô lấy con bấm lên chứ cô không, không rồi thôi vậy chút xíu nữa cô ấy đọc về phước sẽ chèn cái số điện thoại của cô định ở đây nha người uh, quản lý trực tiếp ở đây có gì cô chú anh chị muốn hỗ trợ cho chỗ ờ, à, máy ấm Kim Phước này thì à, à, cứ việc liên hệ và trực tiếp với cô rồi bye bye và hẹn gặp lại cô chú nha